với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tăng này Các bác làm tay con cũng được Mà các bác làm tay cái cũng chơi được Các bác nhá Làm tay con mình chỉ cần chạm được quả hột của người ta thôi Là coi như mình đã nắm chắc trong tay tuyệt đối phần thắng về mình rồi Sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tăng Với cái bộ đồ chơi này Thì em bao tăng tích cho các bác ăn thua trả hột Các bác nhá Còn đây khi mà đi chơi mình chỉ cần mang được một bộ hột này vào thôi này còn nếu không mang bộ hột vào thì các bác cứ xem đến hết video em sẽ chỉ cho các bác cái cách để các bác có thể chơi khi mà mình làm tay con mình có thể chơi vào hột của người ta đây là cái bộ hột mà khách đã đặt bên em làm vào mắn nhất vậy nên một lát nữa khi mà cứ nhất lên máy nó sẽ báo không có nhất máy nó sẽ không báo nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được đây cái nón này là em đã làm cái máy báo dung vào bên trong nón này rồi một lát nữa khi mà cứ nhất nổi lên là nó nó sẽ báo không có nhất thì nó nó sẽ không báo các bác nhá sau đây em sẽ test thử một vài tiếng để cho các thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo rung tài xỉu không tăng này cái nón này em sẽ đội lên đầu để nghe nhịp rung này các bác này Đó. máy không rung không rung ở đây tức là chắc chắn sẽ không có nhất ở đây các bác ưng tài hay ưng xỉu được các bác đánh còn nếu không thì mình cứ bỏ qua cho nó chắc nhá đó không có nhất lên tài máy rung này rung liên tục luôn trong này chắc chắn sẽ có nhất các bác nhá em đánh nhất xỉu này đó có nhất ra xỉu được chưa ạ máy lại rung này em lại tiếp tục đánh nhất em lại đánh nhất xỉu tiếp này đó có nhất về xỉu máy không rung này các bác này không rung là ở trong này sẽ không có nhất nhá như em vừa nói đấy ạ mình bỏ qua hoặc các bạn ưng tài hay ưng xỉu để các bác đánh thôi nhưng em vẫn dở lên cho các bác xem này nó không có nhất về xỉu này máy dung này dung chắc chắn là em biết trong này sẽ có nhất nhất xỉu này các bác này đó có nhất ra xỉu được chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này rồi đúng không ạ và bác nào mà muốn được tư vấn một cách kỹ hơn muốn trực tiếp test hàng hơn các cứ lên cơ sở em Ngoài tài xỉu ra thì bên em cũng cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất năm 2022. Các bác khi xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất bên cơ sở em. Và video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.